rồi hôm nay tôi sẽ cho các bạn xem cận cảnh ông chủ xếp hoàng piano tự tay ráp một cây đàn Kawai CN33 cứ đàn mới đi là đàn khác vô thay thế vậy đó trong này là cái tuy cái shop nó nhỏ nhưng mà đàn là thay đổi liên tục là do khách vô mua liên tục là cứ đổi cứ ráp lên vậy đó một bên là chân con một bên là chân thắng một bên là chân ga đó ráp đi cho anh em học hỏi cho con cháu nó xem từ lúc khởi nghiệp Hoàng Piano từ con số 0 cho đến con số 9 như thế nào rồi đóng vô đi cầm xuống bấm cái tẹt vô đây tiếp theo đàn cũ nhưng chất lượng của nó thì không hề cũ chút nào tiếp theo là khui mấy cái chân đàn ra bên Nhật gửi về là như vậy tất cả những chuyên gia chơi nhạc đều xài đồ cũ bởi vì những cái đàn cũ của Nhật Bản thì chất lượng nó tốt hơn quý khách có thể nhìn về tương lai của thế giới này mà thấy rằng bây giờ những cái sản phẩm nó kém chất lượng hơn hồi xưa làm rất là nhiều do nguyên vật liệu không còn dồi dào như trước nữa nói về gỗ đi gỗ bây giờ sao tốt bằng gỗ hồi xưa đúng không gỗ hồi xưa là gỗ khối còn gỗ bây giờ là dán ép ép lại không à đàn bây giờ không thể nào mà tốt bằng nên những cái cây đàn cũ nó vẫn tốt và giá trị hơn và đàn càng cũ là càng mắc tiền đấy mọi người linh kiện thì có thay thế rất là dễ như quý khách đang xem là mình đang quay bằng iPhone 7 led đúng và giá bây giờ là chỉ có 3 triệu chín so với cái điện thoại mà iPhone 11 iPhone 7 led chất lượng hơn nhiều về quay phim nó nhẹ quay nó không có bị đứng máy nóng máy từ dòng ai mà xài 8 trở lên là thấy kết quả liền và bây giờ ra iPhone 12 là tôi Ion nghĩ là cũng chưa chắc bền đâu xài được lâu như thời 7 lết Hắn này vô tiếp Ê, cái điện thoại thì tính ra nó cũng chỉ có chức năng quay phim với chụp hình với nghe gọi thôi đúng không mà nâng nâng nâng nâng lên rồi mấy chục triệu mấy chục triệu hoài ha nhưng mà những cái đàn đời cũ âm thanh nó nghe hay hơn đời mới rất là nhiều lần mọi người mà cứ thích đồ mới là thôi cũng tốt công nghệ nó tuy có cao hơn nhưng mà chất lượng nó thì không bằng đâu cũng xem xem hết đấy kinh nghiệm chơi à, nhạc cụ của Tion là khi các bạn vô một shop tiệm đàn giống như Hoàng Piano các bạn dù biết đánh đàn hay là không biết đánh đàn thì cứ hãy ngồi 5-10 phút để đánh thử và nghe những cái âm thanh trên cây đàn nó phát ra nếu mà cây đàn nào mà làm cho bạn cảm thấy buồn ngủ cảm thấy chán thì đừng đừng mua cây đó đôi tay này là đôi tay của nghệ sĩ đánh đàn và cũng là đôi tay của một anh thợ sửa đàn lắp ráp đàn Hoàng piano với hơn 20 ờ, năm kinh nghiệm chưa Hoàng? Mười mấy năm Mười mấy năm Là từ lúc cậu ờ, học đàn rồi phụ tiệm đàn rồi bán đàn luôn hả? Ừ. Đó mọi người thấy đó phải có kinh nghiệm nhiều như vậy mới làm được chứ đâu phải giờ khơi khơi ai ra mở tiệm ờ, đàn rồi bán đàn rồi đâu dễ gì khó lắm mà ghi tiếng Nhật chuẩn luôn nè hàng Nhật không à không phải mà bán đa hàng cho Hoàng piano mà đùa được với Hoàng đâu Hoàng nhìn mặt hiền hiền vậy chứ dữ lắm Đâu phải giao đàn lụi cho Hoàng mà Hoàng chịu đâu Đàn là phải đẹp, chất lượng, second hand mà nó lựa giống như là brand new 99% á mọi người Về nó chà một phát nữa làm bóng lại sạch nữa là thành trăm luôn À đau quá gì ghê ba chích vô đùi tôi hả ai <laughs> dữ anh nha ok bây giờ là mình đang um, đóng vô cái chân đàn á sắp xong chân đàn rồi xong mình ráp vô dưới cây đàn nữa là hoàn hảo thế thôi thế thôi bán cây đàn lời chút đỉnh thôi ok không dính chặt chưa này là bán đàn lấy công làm lời đúng nghĩa luôn đó mọi người làm vậy mới bán rẻ được đấu tiền nuôi nhân viên đâu mà giờ có nhân viên cũng không đủ trả lương nữa viết trốn nghỉ hết luôn rồi ờ dựng lên lại thử bị bán rẻ cho khách quá anh chị kết cấu đẹp chuẩn Nhật Bản đổi ổ điện 220 rồi nha mọi người đây cái đàn cao quay này cận cảnh đấy ok âm thanh rất là tuyệt vời